Đinh Giang Thần Đại Lệ Thiên Tử xin chào người dân của ta nay Đinh Giang Thần Đại Lệ Thiên Tử quay donate là uh, uh, bia của bà nội uh, tên là Lê Thị Kiềm Nhớ like, chia sẻ rồi đăng ký kênh là ủng hộ kênh để giúp cho Đinh Giang Thần Đại Lệ Thiên Tử sớm nhận các bạn hen Ai là fan một của Đinh Giang Thần Đại Lệ Thiên Tử nhớ bình luận donate tiền hen nay uh, nay đi thăm bia bà nội á ờ, bia bà nội tên là Lê Thị Kiềm á bạn gọi tên, tên gọi lên thì kỳ minh chứ không hỏi tên nhân hỏi lên thiên tử đi nay đi quét mộ nay ngày ba đi, đi, 3 đi, đi, tháng 2 2001 nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho đinh gia thọ lệ thiên tử sớm nhận ông phạt hiền ai là fan một của đinh gia thọ lệ thiên tử nhớ bình luận luôn đó thì đó cha của mình cần thấy không nhớ ủng hộ đinh gia thọ lệ thiên tử á đó cô tư kìa nha cô thường ai à, là fan một có đinh gia phòng lại xin đội nhớ bình luận lên hết thầy hiên nếu như nhi thần nó tên của nhi thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận lúc qua. là dạ, chừng nào ngài thiên tử nhận lúc qua lúc cái chừng đó nhi thần nó tên cũng không ai muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tên gia phòng lại là thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận lúc qua. mang tên thiên tử nghe xuống đời là thiên tử nghe đừng đổi tên nha tôi đi thiên tượng ngàn không tin nhớ like chia sẻ rồi nên ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho linh tinh thần đợi thiên tượng sớm nhận quả khen đó cha của mình rồi thấy cha mình đau không hôm nay đi quét mộ bà nội hy vọng mọi người nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho đinh gia thọ để thiên đội sớm nhận quà khen dạ. alo hai một của đinh dạ, gia dạ. thọ lệ thì xin đội xin hòa bình lần nữa thì hiền đó cho mình kìa đó cô tư rồi nhớ mọi nên nha phòng lại là thiên tử hiền từ giờ về sau mọi người gọi mình là đinh với phòng lại là thiên tử hiền nhớ ủng hộ kênh đinh với phòng lại là thiên tử hiền nhớ ủng hộ kênh trẩm hiền hậu ra làm xong chưa hậu về chứ ờ hậu về chút ai à, là fan một của tin nhân phòng lại là thiên tử xin hỏi bình luận đến đây hiên nhớ like chia sẻ cho đăng ký kênh đồng hộ kênh để giúp cho ninh gia thần lại là thiên tử sớm nhận quà khi cái đường nó cao dài á làm ở đâu quận đó cho mình cho cho mình ở thành phố rồi đó có thơ rồi ừ. ai à, là fan một của ninh gia thần lại là thiên tử xin hỏi bình luận đến đây hiên dương ba đi tập lâm ở đây nếu tin chứ thật lại lời thiên tử tôn lượng lấy tiền nói không hay gì cũng không cả bỏ qua cho nên chứ thật lại lời thiên tử hiền bà nó bà đi ra ngoài về quê hải dương bà về bà sớm nhận sợ hiền ừ. nhớ ông họ kinh đậm hiền ai là hai một của tin chứ thật lại lời thiên tử xin hỏi mình lượng lấy tiền hiền đó ngay khu đó luôn hả tôi ừ. <laughs> rồi nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho đinh gia thầu lại xin tự sớm nhận quà khi đó cô tư với cha đang cha thì đang ờ, còn cô tư thì đang đốt à đang đốt ờ, áo ờ, gỡ cho bà nội hy vọng mọi người gắng góp cho đinh gia thầu lại xin tự sớm nhận quà khi mình tên là đinh gia thầu lại là thiên tử nhớ ủng hộ kênh mình hiền nhớ ủng hộ kênh tẩm hiền ai là phải một của tin gia thầu lại là thiên tử nhớ bình luận lên hiền rồi giờ vậy sao rồi mình là đinh giới phòng đại lên thiên tử kìa tại à, mình coi là đinh giới phòng đại lên thiên tử hồi nào cũng nói ờ, đinh giới phòng là sao hả do không họ đến giới phòng lại lên thiên tử kìa ai à, là phê một của đinh giới phòng đại lên thiên tử xin hỏi bình luận đến thì hiền do ủng hộ đến giới phòng lại đây thiên tử từ đây đến đến năm ờ, là kiếp kiếp không hết cái nè trời chơi sao gọi mình là đinh giá phong lại lên thiên tử kìa đó cô tư nói tăng à, lên cho uh, cho cô hai xem á ai là phải một của đinh giá phong lại lên thiên tử xin hỏi bình luận lên tiền chứ một hộ đinh giá phong lại lên thiên tử từ lên đến năm tương lai từ lên kiếp kiếp không mất tiền nếu trẫm có gì nói sai nói thiếu gì mong các người bỏ người trần nhớ bỏ qua cho trẫm em đó cha nó đó cô từ ai là hai một có tin nhớ thầu lại là thiên đợi xin hỏi bình luận lên đây hiền mọi người thấy tin nhớ thầu lại là thiên đợi cái đồ nít có hay không nhớ hay thì đăng ký kênh ủng hộ kênh giúp trên tin nhớ thầu lại là thiên đợi sớm những bạn hiền rồi giờ sao rồi mình đến với phong đại lê thiên tử nhớ ủng hộ kênh đến với phong đại lê thiên tử ai là fan một có đến với phong đại lê thiên tử xin hỏi mình lên tiền giá mẹ về lấy ờ, lãnh tiền chứ ờ, nay đi thăm bà nội ờ, hy vọng bà nội gắn giúp cho cháu ấy đó bà nội à bà nội tên lên thì kìm kìa nhớ ủng hộ uh, nhớ ủng hộ đến với phòng lại đi thiên tử hiền bà nội cái giúp cho cháu ờ, sớm nhận lúc uh, sớm uh, ngàn lượt đăng ký bà nội uh, cảm ơn bà nội rất nhiều cháu không biết nói gì hết mong bà nội thông cảm cho cháu đó cha tầm rồi cha rồi ừ, cô tư rồi nhớ ủng hộ đến với lại đi thiên tử lộn